Em nói bên cạnh người ấy em rất rơi vai trong phòng Nụ cười em đó sao anh thấy chỉ còn những phút sầu Đừng mãi như vậy em xin đang rơi những nụ cười Mà trước đây ở bên anh em luôn nhận đây Dù khi em không em tay là ai Để em dù rằng Không phải anh anh chẳng phải là người Giờ đây do mơ cũng không chẳng thể Nói đi em, anh nghe nhiều điều về em Cũng ra vờ nhưng chưa bao giờ anh nghĩ Người con gái thích được yêu và được nuông chiều sao đến hôm nay Đôi mắt em hai dòng lệ cay Năm tháng trôi qua anh đây thật sự cố gắng rất nhiều Nhưng em ơi anh chưa quên được sự cô liêu Từng đêm xuống anh lặng lẽ theo màn đêm buồn Nhưng không lẽ rồi anh muốn vắng phải cờ thơ Em nói bên cạnh người ấy em rất vui phải không Nụ cười em đâu sao em thấy chỉ toàn nụ sầu Được mãi như vậy em xứng đáng với những nụ nhiều đớn đau Sao xin trời để hai chúng ta với mất nhau Mà nhận ra Năm tháng trôi qua anh này thật sự cố gắng rất nhiều Nhưng em ơi, anh chưa quen được rồi khổ nhau Từng đêm xuống anh lặng lẽ theo màn đêm buồn Đừng khóc em ơi, anh muốn em phải cười thật tươi Em nói bên cạnh người ấy em rất vui phải không Nụ người em nói dấu ấy chỉ rằng Đừng mãi như vậy em xứng đáng với những nụ cười